Đây không phải là bộ sách dành cho tất cả mọi người. Nó chỉ thực sự dành cho những con người sẵn sàng để thay đổi, sẵn sàng dành thời gian, công sức của mình để đi vào thế giới bên trong chính mình, khám phá tiểu vũ trụ tức là bản thể này. Nó chỉ dành cho những con người đi tìm sự thật về bạn là ai và đi tìm ý nghĩa của cuộc đời này. Và lời khuyên của Dung dành cho bạn là không nên đọc bộ sách này nếu như bạn chưa thực sự sẵn sàng. Bạn hãy cứ tiếp tục trải nghiệm những thăng trầm của cuộc sống. Để cho dòng đời đập bạn lên bờ xuống ruộng cho tới khi nào mà linh hồn ngự trị trong thân xác của bạn trở nên già cỗi. Nhớ nhá, linh hồn trở nên già cỗi chứ không phải là thân xác trở nên già cỗi. Bởi vì có rất là nhiều người già nhưng linh hồn còn rất non trẻ và khi linh hồn bạn đã trở nên già cỗi rồi, bạn bắt đầu đi tìm ý nghĩa khác ngoài việc sinh ra, lớn lên, lập gia đình, sinh con đẻ cái, lo toan cuộc sống, rồi lại trở về với cát bụi. Cuộc sống của chúng ta chính là một trò chơi trên trái đất này. Bạn chỉ có thể chơi giỏi khi nắm rõ luật chơi mà thôi. Còn không thì bạn cứ mò mẫm, rồi thì cuối cùng bạn cũng sẽ tìm ra nó thôi. Nhưng có thể lúc ấy tuổi đã già, thân đã sắp tàn hơi thở cũng đã trở nên yếu ớt. Thậm chí có nhiều người kết thúc cuộc đời vẫn chưa hiểu được luật chơi của trò chơi cuộc đời mà họ đang chơi nữa. Không sao, mọi thứ đến với bạn đều đúng thời điểm, không sớm hơn và cũng không muộn hơn. Đó là những điều cần thiết phải xảy ra để giúp cho bạn trưởng thành hơn. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, bạn luôn có quyền lựa chọn và cuộc đời của bạn sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào sự lựa chọn ấy. Còn nếu bạn đã thực sự sẵn sàng thì bạn nên đọc hai bộ sách này nhé. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và cả tiền bạc nữa. Bởi bộ sách này sẽ giúp cho bạn hiểu được cốt tủy của mọi kinh sách, thấu hiểu được cốt tủy tâm linh và thiền định, thấu hiểu được phương pháp thiền trực diện, quán tâm, quán trí, quán bản ngã mà không cần đi đường vòng như quán thân thể hay quán hơi thở, vân vân. Bộ sách không hề rẻ, nhưng bạn thấu hiểu được minh triết này, bạn sẽ thấy nó là vô giá. Bởi vì có thể bạn sẽ mất nhiều tiền hơn nữa, nhưng chưa hẳn đã tìm được vật báu như thế này đâu ạ. À. Chúc bạn hữu duyên với bộ sách. Đây chính là những lý do vì sao bạn mua sách trực tiếp từ Lê Dung sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc bạn mua trên Tiki, Shopee hay TikTok Shop. Bình thường, để một cuốn sách trên Kontiki, Shopee hay TikTok Shop về với tay người đọc thì người bán phải chịu các phí sau. 1. Phí sàn 2 đến 3%. 2. Phí thu nhập cá nhân 2 đến 3%. Phí marketing nếu như chạy quảng cáo hoặc phiếu giảm giá cao nhất cũng chỉ 5%. Bạn mua tại link Dung gửi hoặc đăng ký trực tiếp từ Dung thì người bán sẽ cắt giảm được toàn bộ chi phí trên. Bởi vì Dung chính là cộng tác viên chính thức của tác giả mà không thông qua bất kỳ khâu trung gian nào bạn nhé. Vì vậy các bạn sẽ được giảm 10% đối với hai bộ sách tất cả chỉ lấy nghĩ và bộ giác ngộ bí mật tối cao. Cụ thể là tất cả chỉ lấy nghĩ giá bìa là 1 triệu 544 nghìn giảm còn 1 triệu 390 nghìn chọn bộ 4 tập. Giác ngộ bí mật tối cao giá bìa là 1 triệu 188 nghìn giảm còn 1 triệu 069 nghìn chọn bộ 3 tập. Khi bạn nhận được sách, bạn sẽ thấy các cuốn sách được đựng trong một cái hộp xinh xắn trông rất lịch sự như thế này. Các tập sách được in rõ nét trên giấy dày, đẹp và bìa cứng để bảo quản được lâu dài. Ngoài ra, có dây rất tiện lợi để bạn đánh dấu những trang sách đã đọc. Trong sách còn có những sơ đồ, hình vẽ, trực quan giúp bạn dễ hình dung, tưởng tượng và thẩm thấu minh triết tốt hơn là việc nghe chúng. Ngoài ra bạn còn được Dung tặng 500 ebook kinh doanh và đầu tư. Từ chính Dung thêm vào nhóm Facebook của tác giả, nhóm Zalo để cùng nhau học tập và cập nhật những thông tin mới nhất về các cuốn sách sắp được xuất bản hay các khóa học sắp được tổ chức. Và tất nhiên rồi, Dung sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Thật tuyệt vời phải không ạ? Hãy liên hệ với Dung để nhận được các ưu đãi trên chỉ mua sách nhé. Xin chào, tôi là Lê Dung, người giao hạt tỉnh thức.